Rồi bây giờ đồng chí thấy ờ, cô ờ, giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. <laughs> Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn à, hỏi bạn gái cái nè, nhưng mà lý do gì con lại thích ờ, chồng trong quân đội? hồi còn con còn là sinh viên á con có tham gia một số chương trình nào bên trường quân đội á. mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn nên là ừ. bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à ồ oh, vậy đó em chào anh quyền linh cùng ờ, chị hồng vân chào bạn em. nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay À, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm ờ, trợ lý xe máy của ban kỹ thuật Trung đoàn 935, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân. Rồi, còn ờ, mình giới thiệu nào? Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, à, chào anh ờ, bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi điểm mạnh của con á là con là một người làm việc rất là trách nhiệm sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp con rất là thích yêu động vật nhà con có nuôi chó và mèo ừ rồi à, có điểm yếu gì không điểm yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm con cũng dễ vui dễ buồn dễ khóc cũng dễ giận hờn ờ. dạ hay quên gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng nha cô vậy đó hả dạ rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây nhà trai thấy sao cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em em thì à, yêu tổ quốc yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo ạ còn à, <coughs> Tiến à, có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì uh, em là một người sống uh, vui vẻ, hòa đồng, ừ. và nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao trong ờ, công việc có những khuyết điểm gì không khuyết điểm thì về tính cách thì em ờ, cũng ờ, hơi thẳng tính dễ bị mất lòng phòng <laughs> không mà nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ đúng không dạ vâng. chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được dạ cái nào vâng. rõ ràng là cái đó bạn bên đó có thích uh, quen với các cô giáo không mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ Ồ, oh, giáo viên Vậy tiểu là, học giờ đúng giáo viên luôn rồi đó ừ, dạ giáo viên vâng. tiểu học đó à, tiến có mấy mối tình rồi à, dạ em có ờ, hai mối tình rồi hai mối rồi hả mối dài nhất là mấy dài nhất là khoảng được 3 năm ạ ba năm có kinh nghiệm trong tình yêu rồi dạ không thì ờ, thực ra thì nói là tình yêu thôi nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy thật sự yêu thương quá mức ạ ủa là sao là là ờ, tình yêu đơn phương thôi anh à đơn phương thôi hả đơn phương mà 3 năm luôn vâng em đúng là một điểm yếu của em nữa là em ờ, làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và, và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy còn mình bên đây sao nè mình có mối tình nào chưa à, dạ thưa cô thì ờ, con chưa có mối tình nào sâu đậm ừ. chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 con cũng vì khoảng cách địa lý xa quá ừ. nên là cũng à, à, sao mà lại. cắt lòng luôn dạ ừ. cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào con muốn một bạn trai là cao hơn con Ờ, từ mét sáu trở lên hơi ú một chút hơi hơi ú hả dạ. cỡ anh cỡ chú Quỳnh Linh không dạ được <laughs> được không dạ. từ chú Quỳnh Linh đổ lên đúng không dạ ừ. con sợ những cái gì ờ, tính cách nào ở người bạn trai dạ con sợ nhất ở người ờ, bạn trai á là vũ phu con vũ cha phu. trưởng yên dạ. tâm chàng trai này không có vũ phu đâu người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha nhất là một anh chàng không quân đẹp trai chắc chắn không có ú dạ con chào chú Quỳnh Linh dễ thương quá con biết rồi là bộ đội mà không ú được đâu ta luyện Gì? tập chắc lắm này nè đó các chú không quân nè đẹp trai không ừ. không ai ú đâu dạ Đúng không ú mấy bài bài đâu có nổi chào cưng à thấy đẹp trai chưa ừ dễ thương trai, ừ. không ờ, nét phong trần bây giờ mình cao mét nhiêu nè giờ cổ nói từ mét sáu đổ lên đó dạ em dư 8 phần ạ thấy chưa 68 luôn một mét sáu mươi tám dạ. ngon lành ừ. đô chứ không ú nha đô dạ. con nha đô ừ. cũng được cơ đô là quá được luôn đúng không đô mà chắc Ừ. còn hơn ú mà nó không chắc nhưng mà mình có vũ phu không dạ chắc chắn không ạ chắc chắn là không đúng không quân đội ta làm gì có chuyện đó thì, thì từ từ tôi hỏi người ta ông làm gì ông ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời không cần phải hỏi những điều đó quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm cười quá bên Đúng nhà gái luôn. ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi ngộ ghê ha con ha nói nghe nè em thì em thích cái người người con gái của mình như thế nào mẫu người con gái của em thì ờ, đơn giản lắm nói chung là xinh đẹp như chị là được không thích con gái ờ, luộm thuộm nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á ừ mà gọn gàng nữa qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi con thấy ờ, mình được trên 80 phần trăm tự tin mà nói là trên 80 phần trăm nha bên đây 90 không bên em ờ, là 95% <laughs> phần trăm Vậy là hợp lý rồi Coi như nam thanh nữ tú đó nha Bây giờ ờ, mình hỏi ý kiến người thân đi rồi Chính xác gặp mặt ha Chính xác Bây giờ mình đi với ai nè Ờ dạ thưa cô là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ à. Tại vì mời hai người bạn thân Bạn này quen lắm nè Tham gia chương trình rồi nè Phải không? Đúng dạ, rồi Dạ đúng, đúng rồi. rồi à. Số với chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ à. oh, hèn gì <laughs> Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới Gọn gàng sạch sẽ là được rồi Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng Đó bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, Thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó dạ con thấy con chắc 100 phần trăm rồi đó. trời ơi đầu tiên là con xin chào chú quyền linh cô hồng vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ à. con tên là ngọc trâm là bạn thân của yến anh yên tâm đi yến là người sạch sẽ lắm lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy cho nên là <laughs> anh cứ yên tâm về bạn ấy gặp nhau ở đây rất là cái duyên rồi em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn trâm cho chú hỏi nè cái mối quan hệ của con với lại bạn trai ờ, bộ đội bộ binh đó hôm trước thì tình hình thế nào rồi trâm Ê, dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chứ có liên lạc à, nhau tốt đi. không tiến triển tốt không nó đang ở mức giữa giữa thôi à, à. rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha rồi dạ, chúc dạ. hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn đánh đâu thắng đó dạ dạ có hơn ơn rồi tiến đi ờ, với hai tiến. báo cáo anh là em đi với ờ, thủ trưởng của em à, và những người đồng đội ạ Chào thủ trưởng của Tiến. Xin uh, kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi uh, tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống uh, đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền <laughs> Yến ơi, em hãy nhanh tay lên Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi Xin cảm ơn Bạn để hỏi bạn gái gái nè Nhưng mà lý do gì con lại thích ờ, chồng trong quân đội? hồi còn con còn là sinh viên á con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn nên là ừ. bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à ồ oh, vậy đó rồi hở rào bắt đầu cho tiếng nào quyết chiến quyết thắng nha anh chào em anh có món quà muốn à, tặng em tặng cho em à, một lọ hoa lavender ạ ừ biểu hiện cho ờ, sự may mắn và trung thủy ạ à, và muốn tặng em cho một cuốn sách ờ, mang tên là tự tế đáng giá bao nhiêu ạ à, cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự Dạ rồi em cảm ơn anh ạ Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh đó là Một cuốn sổ nhật ký và một cái viết Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây Dạ có thể là chuyện vui chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ dạ ừ, anh cảm ơn em ạ dạ và đặc biệt thì um, em có một bài thơ viết tặng anh cái này em sưu tầm được em là chiếc lá nhỏ anh là bầu trời xanh cái gì em cũng có chỉ là thiếu mối anh để em gửi tặng anh rồi anh gửi tiếng đáp lại tiếng dạ quá vâng. tích à, anh ờ, cảm động lắm mà vâng, anh dạ. xin cảm ơn hỏi hát bài tặng bạn đi đáp lại cái bài thơ đó vâng uh, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai mc toàn thể hội trường bài hát hạnh phúc ngày và đêm anh đang mùa hành quân pháo lăn dài trên dịch Bồ đều đêm rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ Giao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài vã nhớ Chờ ngay trong cách chờ Nơi cháy người tình yêu Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc mỹ Giặc rưỡi hầm sâu em cũng là chiến sĩ cái chết cuối cuộc đầu Cuộc đời xanh tươi che Ngày đêm ta bên nhau Những năm dài chiến đấu Ngày đêm ta bên nhau Những năm dài chiến đấu Đêm ngày trong chiến đấu Anh vẫn sống vẫn Em với anh em. sống vẫn gần nhau Em run quá Gặp ờ, đầu tiên là bắn pháo liền ha <laughs> rồi hai bạn về vị trí dạ nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào anh sẽ dành ờ, thời gian cho em ờ, một tuần từ 2 đến 3 lần à, không cần phải cuối tuần mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào anh cười rất là đẹp cười tỏa nắng đó hả con dạ khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em ờ, rất giống ờ, đúng là một cô giáo ờ, trong mơ em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không dạ em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng tại vì em cũng rất là quan tâm giúp đỡ mọi người biết sự cảm thông cho người khác nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi ạ em tiến tới em nắm tay cô gái đứng lên hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào để mình truyền cảm xúc cho nhau hai đứa nắm vô cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào nói cái gì đó những cái gì mình đang suy nghĩ đang khắc khoải trong con tim của mình nếu ai được hỏi anh ờ, có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh ờ, hỏi rằng là anh ờ, được gặp em chú lãng mạn quá chú thiệt á dạ hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa nói với ảnh kìa con đâu đây ra nói với dạ. ảnh đi thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này tụi tôi rụng tim luôn rồi không có nói năng gì được hết trơn rồi giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à để chứ thử, còn không có nói gì được để thử coi em nói gì với anh coi trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì nhìn thẳng vào mắt dạ thì à, em đó à, là ấn tượng gì anh à, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau đồng ý về chỗ đi nhấn luôn đi con khỏi đếm ngọt Coi ngào. tự tụi con nói chuyện hết rồi Nó ngọt ngào dễ ừ. sợ luôn dịu êm Để tay nút bấm đi em Để con Nào bên trái kìa tiếng Chúng ta đã nghe những lời ngọt ngào và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi chính xác vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không ba hai một hết thời gian đỏ tươi đỏ tươi luôn đúng không con em là chiếc lá nhỏ anh là bầu trời xanh cái gì em cũng có chỉ thiếu mỗi anh thôi bây giờ đã có anh rồi bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình xin phép uh, hai bác cho tụi con ờ, hẹn hò với nhau thì ờ, hôm nay ờ, con đến tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân con hứa là con sẽ chân thành và trao chọn niềm tin cho bạn ạ <laughs> bạn gái nói gì với gia đình của bạn tiến đi à, dạ đầu tiên thì con chào hai bác thì con với anh tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi thì hy vọng là hai bác à, sẽ tạo điều kiện và cho con với tiến tìm hiểu nhau con xin phép à, chú thủ trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với tiến được à, tìm hiểu nhau và hy vọng là à, à chú thủ trưởng sẽ à, tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn nào ta làm uh, thủ tục cái nào nụ vâng, hôn đầu đó, tiên đó. nào cho con uh, gửi đến nụ hôn tới bạn nữa rùng quá đó nhẹ nhàng vô Chúc mừng các bạn đã tìm được một chi kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thấy sao? Dạ, thấy uh, sướng. <laughs> thấy xưa rồi nhớ nha chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó bây giờ có rồi dạ. chúc các bạn hạnh phúc con cảm ơn cô hồng vân và chú huỳnh linh ạ giáo án em vẫn mở cho trái tim anh bay à. vào như thế là mình à, thành công rồi thì qua mình quá thành công rồi thôi bây giờ vậy đi để à, không để mọi người chờ lâu ha mình sẽ gặp gỡ ngay cặp đôi thứ nhì xem họ có bấm nút cho nhau hay không xin mời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 trời ơi mời cô gái xinh xắn quá à. rồi bây giờ à, chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho bên hàng rào cùng nghe nha mời em trai Rồi, xin mời à, đầu tiên chú bà đội nào. Con xin phép được gửi lời chào đến à, các quý vị đang xem chương trình, các quý vị khán giả, bạn gái bên kia và các đồng chí thủ trưởng cũng như là đồng đội đã đến ủng hộ cho con. Con xin tự giới thiệu con tên là Nguyễn Văn Khải. Con năm nay con 26 tuổi và con à, đến từ à, à đại đội 15 trung đoàn 66 à, sư 10 quân đoàn 3 đóng ở à, tỉnh Đắk Lắk à. dạ, chức vụ hiện tại của con là chính trị viên đại đội à, mình mang quân hàm là dạ thiếu quý rồi cưng giới thiệu về mình đi nào Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin lỗi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Huyền Linh, bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con tên Nhan Thị Ngọc Giàu, con sinh năm 92, con đến từ Đức Hòa, Long An. Hiện con đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. À. Con là 92 phải không? Dạ. Nhưng mà mặt của con giống như 96 vậy đó. Trời, bên đây sinh 94 tưởng đâu 2000. Trời ơi. Đàn trai cũng dữ lắm rồi. Nhưng mà bên đó là Đắk Lắk hả ta? Dạ, con đang ở tỉnh Đắk Lắk ạ. À Vậy hả? Bạn này thì ở biên hòa hả con? Dạ Thời đại 4.0 rồi Ở nước ngoài người ta còn yêu ở Việt Nam mà Đâu có khó gì đâu đúng không con? Dạ. Mình à, giới thiệu chút xíu về à, ưu điểm khuyết điểm đi đàn gái ơi ừ con nói đi dạ con. nữ công gia chánh của con khá là ổn à, người lớn hay nhận xét về con là ngoan hiền và hiếu thảo với người lớn khuyết điểm của con là rất là nhút nhát chú đám đông con dễ tin người à, đặc biệt con là giáo viên nhưng mà con không có biết hát vậy hả dạ còn con sao con ơi dạ điểm mạnh của con thì con cũng ờ, hòa đồng và dễ thích nghi với các cái môi trường ừ. con nấu ăn được khuyết điểm của con thì uh, hơi nóng nóng tính một xíu nè con ờ, cô cô muốn dạ. hỏi con chút xíu con con yêu những người mà làm trong ngành quân đội hả từ nhỏ là con đã thích được đi bộ đội nhưng mà do cái chiều cao của con á ờ. nó khiêm tốn quá nên là con không đi được nên con có ước mơ là sau này sẽ lấy chồng là bộ đội wow. dạ <laughs> tại tại tại tại sao vậy mọi người hay hỏi con tại sao lại cuồng bộ đội như vậy thì con hay chọc là chắc là do cái duyên kiếp trước con vẫn còn với bộ đội nên kiếp này con muốn lấy chồng là bộ đội hội cưng quá vậy hả con nghe không con chữ cuồng nha con chứ không phải là yêu nữa dạ. bộ đội luôn đó dạ. để sợ chưa bây giờ à, mình cho biết một chút về đường tình trường của mình đi dạ thì uh, môi trường quân đội thì học ở ngoài bắc nên con cũng chưa có cơ hội sau khi ra trường thì con về công tác tại đơn vị cũng là đơn vị chủ lực chiến đấu nên là À, cái thời gian ra ngoài thì nó cũng hạn hẹp đơn vị chỗ con đóng thì nó không gần khu dân cư ờ, chú nói tóm lại là có chưa nè dạ chưa chưa, đó vậy mà ổng dòng gió ghê lắm con cứ việc nói là con chưa từng yêu không có sao hết tuổi con còn trẻ bài, lắm thân bài mà có kết luận chứ đâu đi ngang nữa được <laughs> con cảm sao? trai ha. dạ thưa cô là con trải qua hai mối tình đó là một mối tình thời cấp 3 của con là quen được 2 năm và một mối tình đơn phương là chú bộ đội được một năm đơn phương là coi như không không tính rồi đúng không bây giờ các cái điều mà con mong muốn ở cái người bên cạnh á là như thế nào nè ừ. về à, ngoại hình thì con yêu cầu là tầm một m sáu đến một m bảy là được không hút thuốc phải biết đối nhân xử thế với lại người lớn tuổi à, biết chia sẻ cảm thông với con như vậy là đủ rồi ừ. dạ. thì nãy giờ con thấy ờ, cái người bên đó họ nói điểm yếu điểm mạnh của họ thì con thấy có bao nhiêu phần trăm đúng như là cái ước mong của con đầu tiên là bộ đội là con nghĩ là trên 70 phần trăm rồi 70 phần trăm rồi là ok rồi, đó rồi còn nghe nữa. biết cuồng bộ đội rồi chưa thấy mặt là 70 phần trăm cuồng đánh đó là phanh cuồng mà <laughs> nãy giờ những gì con đưa ra là bên đàn trai có hết luôn cao nhiêu rồi xin lỗi à. nhiêu con nhiêu con Dạ con cao mét 71 Thấy chưa Wow là đó, vượt quá cái cái luôn rồi. của con đó ừ. Màu áo xanh chiếm 70% Cao mét 71 vô 20 nó 90% <laughs> Còn cái kia là không còn đáng chút xíu thôi ừ. Nha. Dạ. Con ghét nhất ở cái tính đàn ông là gì gia trưởng với ngủ cô ấy chung bộ đội là đánh giặc thôi chứ không có đánh vợ con yên đúng tâm rồi ừ, <laughs> chú bộ đội đây hiền khô rồi à con chào bà dạ, mới con chào cô Đó. chào con dạ. được không trời ơi cô chỉ muốn hỏi con nè dạ con có một cái ờ, khuôn mẫu nào cho cái người bạn gái của con không dạ hình mẫu lý tưởng đó con hình mẫu của con thì ờ, chiều cao thì khoảng mét năm mươi ờ, theo chuẩn của phụ nữ việt nam mà thôi ừ. Dạ, thì cũng hiền hậu nói chung là dễ nhìn thôi bây giờ vấn đề ở đây chỉ còn lại là một cái vấn đề là về địa lý thôi chuyện nó để hai đứa nó tính giờ à. trẻ nó hay lắm hỏi nó, nó yêu cái... xa đó hả sao à. con thấy sao con yêu xa thì con có cảm thấy là con chịu đựng được không con nghĩ là con chịu được chỉ cần người đó trung thủy với con là được nếu như mà bạn trai bên kia cho con đủ niềm tin thì con nghĩ là cái khoảng cách nó không có là vấn đề còn nếu mà sau này mà tiến tới xa hơn nữa thì con có thể là cái công việc của con nó dễ dàng thay đổi hơn so với ừ. bạn trai nên ừ. con nghĩ nó khoảng con cách sẽ là, là người thay đổi đúng dạ. không bây giờ mình hỏi coi ờ, đại diện nhà gái coi có ai ở ờ, đây không? Ai? dạ hôm nay con đến với chương trình thì con có đi với chị hai và các bạn đồng nghiệp của con thì hai cho ý kiến coi nào thì bên nhà gái thấy bạn trai bên đây thì cũng theo cái tiêu chuẩn mà đã bộ đội thì ai cũng quý mến rồi bên kia là một cô giáo viên thì cũng quý mến nữa thì hy vọng là cái duyên và cái nợ nó sẽ đến với nhau được chị hai có cuồng bộ đội giống em không dạ cả gia phả bên chồng em là quân nhân hết Thôi à, hèn gì. từ bắc tới nam rồi ạ à. hèn gì bởi vì nhỏ em gái nó đồ lại y chang chị hai cả gia phả luôn đó à, chú bộ đội à, nay mình đi với uh... con đi với thủ trưởng uh, thủ của con và chị họ của con chị họ luôn dạ rồi bây giờ để chị họ nói trước đi theo cái cách nhìn của mình á thì bạn nữ này rất là sáng sủa nhìn thông minh dễ thương chị là chị thấy ân à, ưng <laughs> dạ. <laughs> rồi xin, xin ý kiến của thủ trưởng ạ thưa anh quyền linh chị hồng vân và hai bạn trẻ tôi là vũ ngọc thành phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí khải công tác Ờ, đối với đồng chí Khải của chúng tôi thì ờ, tôi thấy rằng đồng chí ờ, hơi nhút nhát một chút thế xong là một đồng chí cán bộ trẻ đồng chí đã khẳng định được bản thân mình và có trách nhiệm trong công việc chúng tôi thấy giao nhiệm vụ cho đồng chí rất là yên tâm và theo tôi quan sát thì thường những đồng chí cán bộ như vậy thì là những đồng chí luôn biết chăm lo chia sẻ và quan tâm tới gia đình còn đối với em gái thì anh thấy rằng em rất là dễ thương ờ, dịu dàng và có nghị lực thì anh rất là mong muốn là em sẽ bấm chuông để về với đội của bọn anh dạ vâng cảm ơn rồi thấy nó thuận lợi rồi đó ha rồi đó, ừ. bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp hai, mặt đi cho hai bạn gặp nhau đi rồi, mở rào không gian này là hai đứa đó mạnh dạng lên khải bắt đầu đi anh chào em rồi à, đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có món quà tặng em cái này thì à, đồ anh làm một trăm trăm handmade luôn dạ. tay Dạ đến với chương trình thì hôm nay em có bó hoa này do tự tay em làm để em gửi tặng đến anh ạ. Rồi anh cảm ơn em. Thôi. Thấy chưa? Bây giờ ngược lại là con gái tặng hoa cho con trai rồi đó. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì ờ, con cũng có hai món quà để gửi đến ờ, chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Có nữa hả? Dạ. Thì con đi ngoài hát được thì con cũng vẽ, vẽ được. Hả? Dạ, vẽ sơ sơ. Dạ. Cái Trời này ơi. Là con tặng chú. Dạ, cái này là con tặng cho cô. Ờ, cô cảm ơn. Trời dạ. ơi, nó vẽ xong. Ôi trời ơi, con vẽ cô hả? <laughs> Trời ơi, hay quá vậy? Dạ. Hay quá. Cưng quá hả? Rồi, hai đứa bắt đầu ờ, nói chuyện đi hai con. chào Dạ em chào anh ạ. Ừ, anh chào em. <laughs> Dạ lần đầu tiên anh thấy em thì như thế nào ạ? Cái ấn tượng ban đầu của anh thì nhìn em rất là dễ thương Anh cho em hỏi là ví dụ như đơn vị của anh á, xa Biên Hòa vậy nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ là bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? À? Nếu mà được sự tạo điều kiện của cấp trên thì khoảng một tháng đến 2 tháng thì anh có thể vào đây anh thăm em được Dạ Thì chỉ ờ, ngại em thôi chứ còn anh thì ờ, xa đến mấy anh cũng đi Tại vì dạ. ngày xưa anh đi học ở ngoài Bắc thì những lúc mà anh ờ, nghỉ về phép thì anh đều đi vô bến tre với an giang có bạn trong đó anh vô nhiều lần dạ. cái cách sống của con người miền tây anh rất là thích rất là thoải mái và rất là hiếu khách thời gian mà ví dụ như anh bận ở đơn vị trực chiến hay cái gì đấy ờ, không xuống được thì em có thể là sắp xếp lên thăm anh cũng được ạ à? anh cho em hỏi là nếu như mà mình hẹn hò thì thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được nếu mà hai năm thì em nghĩ được không hay là phải sớm hơn nữa nếu mà hợp á thì là em nghĩ là nếu mà cưới trong năm thì cũng vẫn được tại vì à, ở nhà ba mẹ em cũng hối em lấy chồng rồi làm luôn thì nếu mà ờ, trong năm mà nếu mà trong năm mà nếu mà chúng chúng mình là có cơ hội đến được với nhau vậy thì trong năm thì anh cũng ok thôi anh cũng không có vấn đề gì mà... đàn gái người ta đề nghị làm tăng... sớm mình làm sớm đi em hát hay không <laughs> dạ em không có biết hát nhưng mà con hát hay không đến chương trình hôm nay thì con có cái bài hát nhưng mà con thật ra thì con hát nhiều nhưng mà con không thuộc hết cả bài con chỉ thuộc cái điệp khúc thôi còn tiến tới gần bạn gái hát Đúng cho rồi. bạn gái nghe mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này Và dìu em bước trên con đường dài phía trước Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc Dù anh đau, anh cũng xin chấp nhận Trời ơi hay quá Trời ơi nè Con ơi con, bây Rất giờ cô ngọt. nói nghe nè Cái bạn này nha tuổi trẻ tài cao tôi nhìn nhỏ như thế này bạn chỉ khiếm khuyết một chút là bạn chưa có người yêu thôi <laughs> cho nên rằng á, là theo cô thì là ừ, ừ, mình lời rồi đó con nha bên kia con cảm nhận xem nãy giờ mình nói chuyện mình cảm nhận xem trái tim mình như thế nào và cảm nhận cái người đối diện của mình thế nào có thể nói cho mình đàn trai biết được không dạ con thấy uh, rung rung, rung. rồi chuẩn bị rinh luôn rồi rung thì rinh về thôi đúng rồi chắc là giống mẫu người lý tưởng không con à thua đội cảm nhận đàn gái bên kia thế nào à, lần đầu tiên mà con được nói chuyện với bạn nữ mà lâu như vậy con thấy rất là bối rối à, nếu mà mai đây thì à, mình có về chung một nhà thì anh cũng muốn nói với em là à, có thể là những lúc là à, cuộc sống mình nó không không thể nào mà nó êm đềm nhưng mà à, mọi cái lỗi lầm hoặc là mọi cái khó khăn thì à, một mình anh chịu một mình anh gánh vác còn à, anh không bao giờ đổ lỗi cho vợ qua hay quá trời thiệt á thiệt á thiệt á cô cô nhói tim luôn á thật sự mà nói luôn á em chỉ có việc yêu anh mọi thứ anh lo chúng ta có ba thiên đếm mình cảm nhận lại con tim mình một lần nữa đi các bạn suy nghĩ cho kỹ và thể hiện bằng nút bấm nha ba hai một trời ơi hai người này bấm nó cực cho mình dễ sợ luôn á thật Chú, sự uh, cảm nhận thế này gần như hai đứa đã lạc lối bây giờ đã về đúng vị trí rồi đó ha à, dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì ờ, À, con cũng muốn ờ, gửi nhất là con gửi lời chúc sức khỏe đến uh, các cô các chú uh, cô chú bác nhà của em và uh, con xin hứa là con sẽ um, nếu mà đến được với nhau thì con sẽ chăm lo hạnh phúc cho hai đứa đến ờ, đến phút cuối phút cuối luôn á với lại sẵn là con xin phép là hôn cái hôn đầu tiên đi em xin phép chị ờ, em ờ, được hôn mà em một, một, một cái thôi một cái thôi tàu đi hôn rất là kêu lên là kêu ạ nụ hôn đầu đời luôn đó đó chúc hai à, con hạnh phúc nha dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng Rảnh hai đứa tới ờ, sau khi bấm nút xong rồi tới đó xem phim đi ha Dành thời gian để ờ, tìm hiểu trò chuyện nhau nhiều hơn Dạ, đầu tiên ờ, em xin chào anh Quyền Linh Chị chào chị Hồng Vân Chào em Chào các thủ trưởng Chào họ phía nhà gái và xin chào toàn thể chương trình Em xin tự giới thiệu em tên là Huỳnh Quang Luân Hiện đang công tác tại tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 à, sư đoàn 10 quân đoàn 3 à, công việc chính của em là làm à, chính trị viên của đại đội à, thưa anh là em sinh năm 1991 năm nay 29 tuổi quê em là ở thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên em công tác ở Đắk Lắk ạ à. rồi bây giờ bên bên đàn gái tôi giới thiệu nè con chào cô Hồng Vân chào chú Quyền Linh dạ bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả ạ dạ dạ con tên là Đỗ Thị Tố Nguyên à, năm nay con 26 tuổi à, con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ dạ con là nhân viên văn phòng ạ Đắk Lắk ở huyện nào hay là ở Đắk Lắk con dạ con ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ gần chỗ mình đóng quân không cũng xa cũng xa hả mình dạ. ở huyện nào đơn vị em đóng quân ở huyện E Leo ạ chắc chừng khoảng 70 ờ, cây ô sự gần em ơi em hết rung chưa cứng? bạn bạn bạn nam dạ, ơi bạn hết rung con là hình như em cũng nói bằng rung á xin phép chương trình là xin uh, chào bạn gái bên kia này cũng rung quá quên chào ạ <laughs> đó rồi vậy là thấy bất rung rồi đó linh nói với vân ngay lúc đầu bộ đội rất là mạnh mẽ ý chí không kiên định nhưng mà với phụ nữ thì bộ đội gần như nhút nhát em có điểm mạnh gì và điểm gì là chưa mạnh à, điểm mạnh của em thì em cảm thấy là mình là một người à, người hiền lành hơi trầm tính một xí nhưng mà có lòng thương người rất là nhiều nhưng mà cũng biết à, làm rất nhiều công việc của gia đình điểm chưa mạnh của em là gì thì em à, hơi à, trầm tính với là ít thích không có ít cái biểu biểu đạt cái cảm xúc của mình trước đám đông trước mọi người khi mà có một cái lý do gì cần giải thích thì em lại ngại giải thích những lý do như vậy bây giờ em lắng nghe về cái sự giới thiệu của bạn nữ bên đây nghe yeah. Dạ. nha rồi bây giờ cứ nói về mình đi nào sở thích của con là thích uh, xem phim nghe nhạc đi du lịch và con uh, hay đi du lịch một mình ạ cái điểm mạnh của con là gì nè dạ điểm mạnh của con là uh, con linh hoạt ạ rồi con có một cái một cái yếu điểm gì không dạ con là người hay để ý đến tiểu tiết á, nên là hơi kỹ tính ạ thì vừa rồi á con nghe những cái mà uh, những cái tâm sự của bạn nam bên đây ấy, thì con thấy đây có phải là cái đối tượng mà như là con con con mong muốn không tại vì con hơi hẹp bát một tí nên con thích một người hơi chồng để phù hợp với mình ạ à. sao sao con lại yêu bộ đội dạ tại vì con yêu nước à, con yêu nước con muốn hỏi tại sao con lại con lại yêu bộ đội cái mục đích của con là muốn tìm người cùng quê đắk lắc ạ nhưng mà thêm vào đó con cũng thấy mấy anh bộ đội rất là ngầu ạ nên là ừ. con ờ, đến với chương trình ạ ờ à, dạ. rồi cô nghĩ là bộ đội ngầu đó <laughs> nói chuyện rất là hiền à có yêu nhiều chưa bản thân em thì cũng có một hai ba mối tình gì đó ngắn ngắn một hai ba mối tình <laughs> dài nhất là bao lâu dạ khoảng ba bốn tháng gì đó về ngắn, Còn nhất chắc hai ba ngày quá dạ vâng tại vì em ờ, ít ờ, bày tỏ cảm xúc với những cái nó kiên quyết quá nên người ta thấy cũng nản gì đâu mà ngắn quá rồi chắc mới ngắn, quen biết ngắn, thôi à. ngắn, đâu mà lý do tại sao mà mà mình lại chia tay thì công việc em nó chưa ổn định thứ hai là có nhiều lúc em tập trung vào công việc quá và ít có thời gian quan tâm tới bạn gái thế là hai bên thấy không hợp nhau thì chia tay chua rồi thì cưng quá cưng lắm đó. qua cô cô bên này gái có ba chạm vào đây. trong cuộc sống ha đây đó nè đó ây cha thấy chưa cô gái xinh đẹp bên đây sao hiền quá nãy giờ chú cố gắng chú nói đi chị coi có bộc lộ cái gì không mà thật sự là <laughs> rất hiền vô cùng luôn con có nghĩ ngày nào là con sẽ về quê con ở lấy chồng ở dưới quê luôn không dạ con rất thích ờ, đi đây đi đó nhưng mà điểm cuối cùng vẫn là đắk lắc ạ cái mẫu người ờ, ừ. bạn trai lý tưởng của con là như thế nào dạ con muốn ờ, bạn nam lớn hơn tuổi ạ lớn tuổi hơn dạ. là bên kia lớn hơn chắc rồi đó dạ cao hơn con một tí cao hơn cao chắc cao, cao hơn ờ, rồi dạ. rồi gì nữa gì nữa nè muốn ở đắk lắc ạ à. dạ đắk, lắc, đắk lắc rồi đắk, lắc luôn dạ, dạ. <laughs> rồi gì nữa nè dạ thì ờ, gọn gàng sạch sẽ có gọn gàng có Mặc sạch quân sẽ. phục là đã thấy gọn gàng đúng rồi, rồi. Dạ. đó dạ rồi thì tính tình thì hài hước ạ con thích hài hước tính ờ, uh, hài hước gần có dạ vậy để con về con rèn cho thôi còn có hết rồi đó dạ được ha dạ em muốn à, người phụ nữ của em là như thế nào à, đối với cái à, mẫu người lý tưởng mà em thích thì à, bình thường thôi dễ nhìn chiều cao thì uh, trên mét năm được rồi không quan trọng trên lắm về chiều cao có không thích không ăn mặc lòe loẹt hoặc là nói chung là kiểu cách quá giản dị càng tốt này có áo kiểu thôi chứ không có kiểu cách ừ. <laughs> à nói chung là một người à, thực tế thực tế một xí không có bay bổng mơ mộng cao tôi thích đi du lịch được không dạ, đến được ạ đi châu âu được không cái đó được dạ vâng đó là quyền của bạn gái thì tất nhiên là em không thể nào à, cấm cản được Trời. con ừ. con có mấy mối tình rồi ba dài nhất là lâu dạ ờ, một năm rưỡi hơn ạ dạ. thấp nhất ờ, một năm hai tháng ạ <laughs> vậy nó cao hơn bên đây <laughs> dài hơn chút xây dịch chút đỉnh nhưng, nhưng mà, mà lý do gì con chia tay tại vì con còn khá trẻ con á nên là có nhiều cái ứng xử khiến cho người ta không có không thấy hợp nên là Trời, dừng lại tính con dễ thương quá mà không hợp gì đâu <laughs> đúng rồi con đi với gia đình dạ con đi với à, bạn của con ạ à, xin chào mọi người ạ à, con là bạn của bạn quyên thì à, hỏi ý kiến thì chắc chắn là em của con cũng không biết nói như thế nào chỉ là quyên đứng ở góc độ là bạn bè á Quyên là một cô gái um, có khí chất trong sáng thuần khiết đó anh Quyên có chọn như thế nào ha thì lắng nghe mình thôi um, cứ cho mình một cơ hội thử rồi cảm ơn em anh anh à, trai đi với ai vậy hôm nay em đi với à, thủ trưởng ở đơn vị và cơ quan em ạ kính thưa quý vị khán giả trong trường quay thưa anh ờ, quyền linh chị hồng vân và hai bạn tôi là vũ ngọc thành Phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí Luân. Ờ, đối với đồng chí Luân của chúng tôi thì à, ờ, như ờ, các bạn cũng đã thấy là đồng chí hơi hơi nhút nhát, một đồng chí rất là hiền lành. Thế nhưng mà trong công việc quản lý chỉ huy đội thì đồng chí lại rất là một người rất là cương quyết trong quản lý chỉ huy bộ đội. Đối với à, em gái thì anh thấy là em à, cũng rất là dễ thương Đấy, và có cái cá tính tương đối là mạnh mẽ các em cứ tìm hiểu nhưng mà nếu mà hai em mà ghép lại được với nhau thì anh nghĩ rằng cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo rồi cảm ơn chị trưởng <laughs> cảm ơn chị trưởng bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha rồi tự quyết định mở rào tay em dạ em cảm ơn anh dạ dạ em gửi anh lại anh cảm ơn em rối nữa rối hơn nữa đó chẳng thà coi như là không nhìn thấy nha nhìn thấy cái rối hơn kìa linh kệ đó dạ. tiến tới mình phải tới cô gái đi luôn bộc lộ sự mạnh mẽ đó. của mình nói gì đi gặp mặt cảm nhận cô gái thế nào nhìn thẳng cô gái đi luôn nói đi luôn cô ấy thế Còn nào đúng quá thôi cho anh hỏi trước để em trả lời đi dạ. à, em thấy anh như thế nào Dạ anh khá là hiền ạ Em cũng thích người hiền ạ Dạ Em có muốn hỏi gì về anh không? Trời ơi <laughs> Em em em cảm nhận trước đi Luân Anh thấy em rất là xinh Dạ cảm ơn anh Dễ thương Nói chuyện rất là nhẹ nhàng Nhưng là anh không có điểm gì để không hài lòng với em hết Dạ Dạ cho em hỏi là sau này anh sẽ tính sống ở đâu ạ? À? thì à, hiện tại anh vẫn đang ờ, công tác ở đắk lắc thôi à? dạ hát hát tặng bài luôn cho nó thoải mái cô luôn hát bài nào đó tặng cho cô gái đi cho nó thoải mái còn vâng, em hát ừ, hơi buồn à. cởi mở làm cho bạn dạ. bớt rung coi nè để cho chú bộ đội bớt rung cái đi dạ. dạ. Vâng. lòng em như trang giấy thơm trắng ngần để anh viếng lên chuyện tình yêu Bài thơ xưa còn gian dở chưa thành câu Trăng lung linh bướng theo đôi tình nhân Và khi yêu ai biến đâu là bến bờ Để rồi phải xa nhau từ đây Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi chẳng cô đơn quá ơi người ơi à, em xin phép thôi rồi thôi trời ơi trời sao mà đầu tiên gặp mà toàn chia chia mới đôi gặp với nhau là chia tay với trăng vỡ rồi vậy trời tôi con con hát cái bài nào gắn kết cơ con rồi dạ, vâng em gái nào hát bài nào vui vui lên coi dạ vậy con uh, cũng xin góp vui là một đoạn nhỏ thôi ạ anh nhà ở đâu thế cứ tôi thôi trong tim tôi chẳng nhớ đường về Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười Vì nhớ một người khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy Dạ vậy thôi ạ <laughs> Em à, quen anh thì à, lâu lâu anh mới về à, đi xuống thăm em được thì em có buồn hay không? Ờ, những cái mối tình trước của em thì tại vì bọn em ờ, gặp nhau nhiều quá nên là mới <laughs> sinh ra những cái không hay nên là bây giờ em thấy bớt gặp nhau lại thì hay hơn ạ. <laughs> Nếu mà chúng mình mà cưới nhau á yeah. Dạ. mà sau này mà ví dụ như em gặp khó khăn mà anh à, không có điều kiện nữa về giúp đỡ em á thì em nghĩ là có trách anh nhiều lắm không? dạ em tự cảm thấy em mạnh mẽ nên em có thể vượt qua một mình ạ em có muốn hỏi cái gì về anh không <laughs> bây giờ người ta đẹp quá tranh thủ nhìn thẳng vô mắt người ta hỏi đi cứ người, tránh ánh mắt làm chi dạ sau này thì anh nếu mà mình đến với nhau rồi thì anh có nhút nhát như vậy nữa không ạ khi mà mình đến với nhau thì anh chắc chắn anh sẽ kiên quyết trong mọi chuyện không có nhút nhát như bây giờ dạ <laughs> <laughs> bây giờ thử nha em nói một câu ví dụ như là anh anh yêu em coi em nói sao à, vâng à, anh yêu em nhỏ quá lên tao tông nữa coi em anh yêu em nhỏ nữa nói cho hết cỡ coi em anh yêu em nhỏ nữa em nói hết lực của em thưa coi dạ vâng ạ à. lớn lên em anh yêu em nhỏ nữa anh yêu em nữa cây nữa cây anh yêu em hết cỡ luôn rồi đó dạ, thôi ạ à. hết rồi đó hả bấm nút là trao duyên cho nhau là chúng ta đang hướng đến những điều tốt đẹp hướng đến một tương lai một hai ba hết thời gian à, trời ơi trời ơi con làm có hồi hộp quá đi mất trời trời suy nghĩ ơi hai đứa nắm tay nhau đi phép thủ trưởng cho mình ờ, hôn nụ hôn đầu tiên đi con ờ, con xin phép ờ, gia đình nhà gái à, con được hôn bạn gái